thì à, bởi vì là sáng ngày hôm nay là Di vừa mới bàn giao cái chiếc xe GLC 300 cho anh Tâm đó thì bởi vì là anh Tâm cũng chọn cái ngày này và bây giờ là bạn vừa giao chiếc xe cho anh Tâm xong thì bây giờ là Di lên đường để mà Vĩnh Long để giao chiếc xe cho uh, ờ, Nhân thì uh, ờ, Nhân cũng chọn cái ngày này coi như là từ tháng trước luôn rồi đó thì bây giờ Di mới bắt đầu giao xe nè thật ra là quá trình mà mà thanh toán coi như là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ thì Duy đã chuẩn bị trước rồi đó mãi ngày hôm nay thì bắt đầu là lên đường để mà đi giao xe thôi đó thì bây giờ ngoài trời thì cũng là đang là mưa bởi vì là à, đang đang có bão đúng không anh dạ à, đang có bão đó thì à, Duy cũng ờ, chạy chậm chậm thôi các bạn đó thì dự kiến khoảng tầm là một giờ thì Di sẽ có mặt ở thành phố Vĩnh Long để giao xe cho Nhơn đó thì cái chiếc xe mà Nhơn chọn đó là chiếc xe C180 các bạn đó thì à, với cái chiếc xe C180 thì là một cái chiếc xe mà có thể nói là rất là tiệm cận một chiếc xe Mercedes-Benz một chiếc xe hạng sang rất là tiệm cận với lại những cái à, dòng xe coi như là phổ thông đó các bạn chỉ khoảng tầm là 1 tỷ tư thôi là các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Mercedes-Benz rồi đó, rất là tuyệt vời ha thì với cái uh, chiếc xe C180 này thì Duy nghĩ đây là một cái chiếc xe rất là phù hợp với lại đa số những cái vị khách hàng trẻ tuổi thành đạt ha một vị khách hàng trẻ tuổi thành đạt thực ra nhân năm nay nó khoảng tầm hơn 20 tuổi thôi các bạn khoảng hai mươi mấy tuổi thôi đó thì bây giờ đã sở hữu được chiếc xe Mercedes-Benz C180 thì một điều rất là tuyệt vời luôn à, thì à, à, à, bây giờ trời cũng đang mưa thì thôi mấy anh em bắt đầu là chạy chậm chậm xuống à, Vĩnh Long thì một lát nữa khi đến nơi giao xe cũng như là à, gặp Nhân thì Di sẽ quay cho các bạn xem cái buổi giao xe của Di nha à à, ờ, 10 cái bánh các bạn đó, 10 cái bánh này gọi là bánh lá dừa ha đây là cũng là một món gọi như là ăn gọi như là rất là quen thuộc ở miền Tây bánh lá dừa ha chắc là cái bánh này nó xuất phát từ uh, Bến Tre đúng không đúng không uh, anh Vũ không dạ, biết luôn à Ủa. Dạ. thường mấy cái sản phẩm mà liên quan về dừa dừa thì thường là bánh tre là nhiều bây giờ Duy thử uh, ra một cái nha tại vì bây giờ là 12 giờ trưa rồi cho nên là mấy anh em chắc là ăn trưa bằng cái bánh này luôn á à, anh Vũ ơi ok không được không hay lặng lát anh em mình ghé ăn cơm rồi em sao cũng được nè anh vũ ăn thử cái này đi thôi anh ăn đi thì em ăn trước thử nha cái này không biết là nhân đậu hay là nhân chuối đây à đây là nhân chuối rồi à các bạn thấy anh một bánh lá dừa nguyên cái lá dừa mình cuốn lại ở à, trong là có nếp với lại nhân thì nó giống như bánh tét vậy thôi không nhiều bánh lá dừa nhưng mà giống bánh tét thôi chỉ cuốn bằng lá dừa thôi cái này chắc là ăn rất là ngon đây thử nha uhm. ngon các bạn dẻo á nhíp dẻo cực kỳ luôn hồi nãy trên đường à, ghé đổ xăng á thì à, đi mua nè gì ăn hai cái thôi ăn nhiều quá ngán ngọt lắm cái bánh này mình cắn ba cái là hết rồi bạn cắn ba cái là hết rồi ừ, xong rồi một cái ừ, ăn chắc ăn một cái rồi chứ không dám ăn thêm cái nữa Ép à lát ăn cơm Đó, bánh lá dừa các bạn Các bạn đi miền Tây nhớ mua bánh lá dừa nha Ăn rất là ngon nhưng mà ăn nhiều thì ngán thôi <laughs> Lát đây bụng ăn cơm à, Di mua à, Di mua 10 à, cái là 40 ngàn Coi như là 4 ngàn đồng một cái các bạn Rất là rẻ ha Chỉ có 4 ngàn đồng một cái này thôi Buồn buồn lấy ra ăn cũng vui ha anh ai không lột cho thôi em ăn ừ. không thích à không phải đang phê phê trong người không có tâm trạng đâu giờ lo chạy thôi ừ. hôm qua giờ là anh chạy được ừ, ờ, ờ, bao nhiêu cây số rồi ngủ được mấy tiếng chạy được bao nhiêu cây số rồi chia sẻ cho mọi người biết luôn đi chạy cây số rồi em không có, có tính mà em thức từ 3 giờ sáng hôm qua tới bây giờ là em ngủ được tầm được khoảng hai tiếng mấy gần ba tiếng ba giờ sáng tới giờ ha ba sáng hôm qua là hai mươi mấy tiếng hai mươi mấy tiếng rồi 3 giờ sáng ngày hôm qua nữa đúng rồi tức là 3 giờ sáng ngày hôm nay thì là 24 tiếng đúng không yeah. Dạ. rồi từ 3 giờ sáng tới bây giờ nữa lại bây giờ là 12 giờ rồi đó thì nó đã là ừ, nhiều ta 3 giờ sáng tới 12 giờ là 9 tiếng rồi 33 tiếng 33 tiếng 9 tiếng với là 24 tiếng là 33 tiếng rồi thì coi như là ngủ có 3 tiếng 3 tiếng rồi. chạy 30 tiếng ừ. thì uh, do xe đông quá hả sao anh ngủ xe giờ nó nhiều quá nơi lại cũng ờ, ở đây thì có chỉ có bốn xe mấy anh em ít ít xe quá nên ờ, ai cũng phải tăng cường chạy hết ừ. ai cũng vậy hết thì cái chuyến rồi là anh đi miền tây hay miền đông à, chuyến rồi là em ờ, đi đà lạt cũng như hồi khuya này hồi khuya này là 12 giờ rưỡi đêm rồi em còn ở trên đà lạt á ừ. bây giờ em về tới tiền giang rồi <laughs> đó về sáng ờ, về tới uh, quận 7 quận 7 năm nằm ngủ cũng được 2 tiếng ờ, bây giờ cũng khỏe rồi chạy vậy rồi uh, anh chủ xe anh có uh, thưởng cho anh nhiều không cũng vậy à, anh ơi trách nhiệm thì mình làm thôi đúng việc mình làm thôi cũng cũng như có nhiều lúc mà không có xe mấy anh em ờ, cũng đậu nghỉ không thì à. thời điểm đó lúc đó là tại sao không quay lại nói ờ, thôi tháng này à, em ít chạy có ít chạy này nọ thôi lãnh lương đợi chút này cũng đâu có được à, <laughs> thì bù qua sức lại cũng vậy thôi bù qua sức lại ha giống như tháng này à, à, mình chạy à, nhưng mà anh thì anh thích chạy ít hả thích chạy nhiều thích chạy ít hả thích chạy ít là tụi em bán ế à em thì em phải chạy nhiều chạy nhiều cũng lãnh lương nhiêu đó mà chạy ít cũng lãnh lương nhiêu đó mà nói dạ. thích chạy nhiều là sao Đâu, em chạy là em ăn km nữa à. có tiền km trong đó nữa à. càng chạy nhiều em càng có tiền chứ còn như là thêm hoa hồng thêm phải không dạ đúng rồi đó thì à, các bạn thấy không à, anh Vũ vừa rồi mới chia sẻ là coi như là chạy liên tục luôn rất là bận thì thực ra các bạn là cái lượng xe mà bắt đầu từ tháng 10 à, tháng 11 tháng 12 nè bên Di nè thì bắt đầu cái lượng xe bán đi rất là nhiều luôn bởi vì sao bởi vì thứ nhất á, là các bạn biết rồi trong năm á, thì thường là những công ty thường hay là cần à, thuế cần chạy thuế cần phải mua xe để có hóa đơn chứng từ đầu vào đầu ra để quyết toán thuế này nọ các bạn đó cho nên là những công ty thì thường cũng sẽ mua xe để mà xử lý những công việc của công ty và thứ hai nữa là um, bắt đầu là tới mà 31 tây tháng 12 là bắt đầu là hết cái hạn mà được uh, hỗ trợ 100% hỗ trợ 50% cái thuế trước bạ từ bên chính phủ mình cho nên là cái việc mua xe bây giờ nó cũng coi như là các anh chị đi mua xe rất là nhiều luôn để chạy cái thuế trước bạ nữa các bạn đó bởi vì là sau cái thời gian là là tháng 12 là chúng ta sẽ không còn được cái thuế trước bạ áp dụng được giảm nữa rồi đó cho nên là đối với những cái dòng xe Mercedes các bạn biết rồi cái giá trị của nó rất là cao cho nên là cái tiền thuế trước bạ nó cũng vậy nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều ha à, các bạn biết rồi cái dòng xe chẳng hạn S450 Luxury đi đó các bạn đóng thuế coi như là 400 mấy chục triệu đó, nhưng mà bây giờ đang được hỗ trợ hai trăm mấy chục triệu rồi nó rất là nhiều luôn đó cho nên là cái việc mà mua xe mà từ đây đến cuối năm là mọi người đi mua xe rất là nhiều cộng thêm một cái nữa các bạn là cái lượng xe bên Di bây giờ là không có đủ để đáp ứng nè nếu mà các anh chị và các bạn mà mua xe trong thời điểm này đa phần đều phải đợi mới có được cái màu mà à, ưng ý đó có thể là bây giờ đặt thì có thể là tháng sau mới có hoặc là có cả tháng sau nữa bên Di mới có luôn cho nên là thời điểm này cũng là một cái thời điểm mà coi như nó rất là cận kề rồi các bạn thực ra nói tới tháng 12 thôi nhưng mà nó rất là cận kề rồi đó bây giờ tại vì mình mua xe mình không phải lúc nào mình mua mình cũng có được liền những cái cái màu xe mà mình ưng ý hết đó nào là màu, màu ngoại thất ở bên ngoài nào là cái nội thất ở bên trong nữa cho nên để mua một chiếc xe ưng ý thông thường là phải đợi đó thì đây là một cái mà Di chia sẻ rất là thật tình luôn và những cái anh chị và các bạn nào mà đang muốn mua xe vào cái dịp cuối năm này cũng như là đang muốn được hỗ trợ một cái chính sách thuế hoặc như là một cái giá xe đặc biệt thì các anh chị coi như là quyết định đi càng sớm càng tốt các bạn biết rồi thì cái lượng xe nó càng khan hiếm nó càng ít thì chứng tỏ cái việc mà giảm giá cái việc khuyến mãi của nhà máy của bên đại lý họ cũng sẽ không còn nhiều nữa ha đó thì à, đó là cái mà duy muốn gửi đến cho tất cả những anh chị và các bạn đó những anh chị và các bạn nào muốn tham khảo xe muốn mua xe vào trong thời điểm này thì cứ gọi trực tiếp cho duy nha số điện thoại của duy là 0914653979 Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng quận 7 ok thì bây giờ mấy anh em cũng ờ, tiếp tục lên đường thôi đó các bạn nào quan tâm thì gọi ngay ngay cho Duy nha tươi hả dạ, dạ dạ mưa quá chị mưa tại sáng giờ mưa dạ Đấy, anh à, lâu không <laughs> sáng giờ không dạ có có nấu cháo gà thẳng cho mấy anh trời vậy hả đã vậy ừ, gà pha gà với bắp chuối rồi bắp chuối giường á dạ vị ngon lắm rồi tuyệt vời không biết đãi món gì <laughs> cháo gà gì đó làm cháo gà gì dạ. có ông khách hàng ông ở ờ, bên cam giống vậy đó đi qua đi lại vậy đó mà bây giờ ông, ông tính mua xe của em cùng ông không mua tại vì xe nó rẻ quá ông mua cái ờ, ông đi vài tháng ông đi vài tháng cái gì bệnh ông xin lại cái giấy lấy biển số campuchia đi luôn ừ được vậy dạ. À. nhưng mà đây lên sài học nè thì à. cho nó có xe chị chạy biển số đó bình thường chạy bình thường mình xin phép tầm khoảng 3 tháng đổi lần hồi xưa là được dạ. năm bây giờ là nửa tháng nè à. vậy hả nửa tháng thì mất công năm còn 10 năm nó tùy dạ. Cũng quen biết nhiều thì cứ được cũng nâng nâng lên dạ. vô ngồi chứ con xe đi chị con còn con con để à. À. Dạ. em đi lên đây bay đưa cái đầu ra cho Thôi, tôi đi. Ờ oh. chị em có có bó hoa tặng chị nha cảm ơn à, chị nha chị à, à đã chọn à, Mercedes Benz cũng như ủng hộ em chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và an toàn trong suốt quá trình sử dụng xe cảm ơn chị em tên Đồng Lâm KH rồi cảm ơn cái này uh, à, dù không cây dù còn mấy này cái gì dữ ta này cái túi đựng đồ này nọ thôi dạ. nha rồi đừng lên đây quá trời thảm ha cái thảm lát nữa anh lót cái thảm lên cho mình đi ngu đúng không dây à, để sạc điện thoại còn cái kia là à, cái này cái hộp quà hộp quà của mình à. sẽ Ủa xe mình đâu có xài vỏ xe cua đúng không anh? À, có xài bánh xe cua anh? Không, xe cua thùng để đồ để em đây không có bánh xe cua chỉ có cái vỏ để đồ thôi em có lấy xài giỏi gì ta à, lớp xe này lớp xe là lớp phanh lát là không xài à? không xài à, lớp gì rồi lục bánh cho phép chạy cho ờ, cái khoảng tối đa là khoảng tầm 80 cây số dạ. tùy theo ờ, tải trọng trên xe với lại tùy theo cái độ đường đẹp của okay. xe để em lót cái thảm lên cho nó sạch nhấn nút đây là khởi động ủa chìa phá đâu rồi chìa phá đâu đây nè đó bấm nút là khởi động ha à. chìa phá trong xe à. mở chìa phá thử chìa phá hai hai chìa luôn đúng không ừ. cái này giờ mình mở mở gì không có mở bây giờ em đạp thắng em bấm nút thôi vậy vậy thôi đó hả à. chìa phá là nó cách bao nhiêu mét à chìa khóa này xa lắm xa lắm cả trăm mét bấm cũng được vô đê chảy gì ờ cần số là ở đây nè dạ cần số là ở đây cái lạnh đâu chỗ máy lạnh chỗ máy lạnh tăng lên dạ. ủa máy lạnh ví dụ muốn tắt máy lạnh tắt máy lạnh thì em tắt gió hết à, tắt thôi ha chứ đâu có dạ giảm gió hết là tắt nè rồi auto với ac dạ. cũng à. dễ hơn nha à. thì à, nguyên chỗ này là máy lạnh cho em hết dạ ha rồi bây giờ mình vô rồi em chỉ cần số nè khi mà nhân đạp thắng rồi à, nhân đạp thắng nha à, gạt mạnh lên là r là lùi gạt lên đây đúng không gạt lên trên đúng không à, r là lùi đúng đó gì là lùi rồi đó camera hiện lên còn dưới ha à, còn đạp thắng mà gạt tới là sẽ à, xuống là chạy tới như vậy là đi qua D đúng không? D rồi đó nè, em nhìn D nè. Dạ. Rồi C là sao ta? C là chỗ là chế độ lái thể thao. Ủa chế độ lái comfort. Comfort đúng không? À. Cái đó mình chọn thôi đúng không? Chọn ở đây. Hồi để comfort cho em. À còn em đậu xe em đi xuống xe là em phải bấm vô bấm bấm gì bê là đúng không bấm vô à, là là tức nghĩa là nó bây giờ có đạp ga cũng không có chạy được đúng không về bê bấm bê bấm bê đúng rồi à. bấm bê là đậu xe rồi nó dạ. không có chạy được nhưng có lên ga cũng không sao đúng không đúng rồi ok tắt hết em chiếc này là bữa giờ em chạy hả em chạy giờ em chạy hả à. rồi về thôi đúng không về yeah. phát thấy đê mà dạ. về thôi đúng không về là nó hẹn camera còn chưa biết cái thắng á em gà gà gà thắng nó kêu mày gọn nè gọn chị gọn. Dạ. cho bé đi học chiếc này là quá đẹp rồi mà sao chọn mẹt vậy chị à, tại vì sài gòn thì thế theo không cách trời à, ở sài gòn chuộng mẹt lắm ờ ừ, à, thế, thế dạ. em ở dưới mình thì chắc là Toyota là nhiều ha chị ha thì cũng gần ở đây nè ờ, hỏi đây, chát xuống chứ vâng, xuống đúng không ừ. ở tỉnh mình thì Toyota nhiều chắc vậy em cài beo đấy cài kêu à với lại gạt mưa em cho xây lên một lớp xây này đúng không à. không còn khúc chút xíu Vậy hả? Nhưng mà nó không thông á. À không thông ha. Dạ. Nó chưa thông. Mình muốn không. trẻ mà để chiếc này là ngon lành lắm đâu vậy nha dạ. hơi nhỏ nhỏ đi đúng rồi sành điệu này là sành này ha sành điệu mẹ rồi hắn mẹ đi nhiều khi á, chạy chiếc Toyota Camry á, nhưng mà giá cũng cỡ này thôi à. không mạnh đây đâu nhưng mà chạy chiếc mẹt á nhìn thấy nó ờ, đã mà thêm cũng ờ, không nhiều lắm ừ. thật ra Camry giờ nó cũng tỷ tư mấy chục rồi mệt nhiều đó lúc xưa ta xài lá si năm nay nè ông xã với nói mẹ cũng về nhóc đẹp đẹp không không à. dạ. nhiều kiểu kệ đó mở lên là mặc định là chế dạ. độ lái comfort còn eco là trong những trường hợp kẹt xe hay gì dạ. đó em muốn chuyển qua cho nó tiết kiệm ha hoặc là nếu mà em thích lái thể thao thì em sẽ đẩy lên sport hoặc là lái sport cộng ừ, chế độ lái trên cùng là một cái chế độ lái uh, theo cái ý của em yeah. Dạ theo cái sở thích của em thì em có thể cài đặt được khu vực bên này nhưng mà đa phần á thì em nghĩ là chỉ cần chạy chế độ lái comfort okay. hoặc là sport này nọ thôi chứ không cần phải cài đặt theo cái ý của em ghi cũng được à, đây nè sưởi là nó có cái chữ rear nè à, là sưởi phía sau với là hai cái gương chiếu hậu yeah. Dạ. còn nếu mà em bấm chữ mát là nó sưởi phía trước nếu mà em đậu mà nó bị hấp hơi nước chỗ này nè yeah. Dạ nha còn này nếu mà em sửa cái này thì em bấm rưỡi tí là khô liền khô kể cả kiến phía sau cùng luôn ha nguyên cái dàn này để chỉnh máy lạnh hết em nhìn mấy ký hiệu này em sẽ đón được ha nhiệt độ nóng lạnh nè hướng gió nè hướng gió thì nó cho vào người vô chân hay là dính kiến đó, rồi tăng quạt giảm quạt đây nhìn mấy cái hình này nó sẽ giống như mấy xe kia thôi ha nhưng mà nó bố trí nó không gọn gàng lắm dễ xài còn hai cái gì ừ, hai cái đó là hai cái lẫy số lẫy số bình uh, ờ, chạy bằng số tay á thay vì em chạy bằng số ờ, số uh, tự động á, thì em không thích em chạy bằng số tay à, em bấm dấu trừ là giảm số bấm dấu cộng là tăng số đó, theo ý của em em chạy theo vô số là, là vô số này đúng không uh, số đúng rồi cái giống như em đi xe máy vậy thôi em sạc số cũng xài số ờ, số số số tay theo ý em á dạ. à, không thì cái này thực ra cũng ít khi xài tại vì nếu mà em để chế độ mà em chạy trên đường trường bình thường á em chạy hồi nó cũng tự động trở về số tự động ừ. chứ nó sẽ không có uh, manual của mình à, thì thật ra tính năng manual này là dành cho những cái người mà lái uh, trên đường đua gì đó hoặc là thích đam mê phong cách lái thể thao cái bình thường là lái trên đường trường thì ít ai không không có sử dụng cái tính năng này còn cái đèn là mình chọn chế độ auto là ok đèn à em cứ để auto là tự động hết ban ngày ban đêm gì thì tự động nó làm việc cái, đó là cái à, cái nút để mở cái cốp sau á à, còn này là cái đó là thắng tay thắng tay mình đó thắng tay á à, khi mà bước xuống xe mở cửa nó cũng mở thắng tay khi mà lên xe em vô số em chạy nó cũng sẽ tự động xả thắng tay à, cái tự động luôn tự động luôn thì nó vẫn có một cái nút để mình bấm trong những trường hợp mình nó không tự động thì mình bấm bấm vào là khóa kéo ra xả vậy thôi còn không? ship kiến ship kiến là cái gương đó đó đó, đó. cái trên kính nè đúng rồi cái đó bấm vô là nó sẽ ship vô nhưng mà cái xe của mình khi mình mình ra mình lóc cửa nó cũng sẽ ship vô à cũng cũng ship luôn à. còn mở xăng mở xăng mở xăng thì em ấn tay cái nắp xăng nó sẽ mở cái nắp xăng nó sẽ không có cái nút nào ở đây hết à, em à, ấn à, vô à, ấn ngoài à, ấn vô đó thì cái cửa xe lóc thì cái nắp xăng lóc cái cửa mở cái nắp xăng mở xong rồi đúng không <laughs> rồi à, để anh hướng dẫn trên đây nữa nè gạt mưa em biết rồi đúng không dạ, bật lên bật xuống rồi đúng không bật lên bật xuống thì hai nấc đầu tiên là tự động có mưa nó gạt không mưa nó không gạt còn nếu mà em gạt lên những cái nấc tiếp theo nữa thì nó sẽ gạt liên tục luôn ha còn khi mà mình bấm vô cái đầu á cái đầu chỗ này nước thì nước nó sẽ phun lên ok chỗ này nhanh đúng không ờ à, cái đó xi nhanh luôn đá đèn luôn bên đó hết chỉ có bên đây là cần số thôi ừ. à, đèn xi nhanh luôn okay. rồi anh chỉ em cái nữa là khu vực nguyên cái cụm bên đây để điều khiển màn hình này nguyên cái cụm bên này điều khiển cái màn hình này ha thì em muốn điều khiển cái màn hình này thì khi mà em đang lái xe thì em có thể là cảm ứng bằng chỗ này được không home home là cái menu á yeah. Dạ. anh thử vô phần cài đặt nha phương tiện cài đặt của xe à, gặp gương nè gặp gương anh đã tích vô rồi dạ. khóa cửa tự động anh đã tích dạ. vô rồi nhưng mà tín hiệu xác nhận khóa xe thì anh chưa tích thì nếu mà em muốn có tín hiệu xác nhận khóa xe thì mình tích vô là nó lock, kêu đúng không đúng cửa nó có kêu lên để dạ. mình biết là cái xe mình đã lóc cửa okay. còn nếu mà em lóc cửa mà không có tiếng kêu thì chứng tỏ một cái cửa nào đó đang mở chứ không có đóng ha dạ. ok đó, ví dụ vậy rồi volume lớn nhỏ rồi cài đặt điện thoại nè ví dụ à, ai gọi điện thoại tới cho em em đang lái xe em có thể là bấm trên đây để nghe bấm trên đây để tắt volume nè rồi tính năng này ra lệnh bằng giọng nói luôn ra bằng giọng nói thì em nói nó sẽ nghe là chẳng hạn như à, hát radio hay là mở nhạc này nọ mình phải đè vô rồi mình mới nói được. bấm lên cái là nói à, bấm lên cái ừ, ừ. radio video mình bắt ở ngoài đây ở đây là nè bây mình tắt thì... à, tắt hả thực nó thực nó nó tắt thì anh bấm em bấm lúc này nó à, tắt âm lượng thôi đúng không âm lượng thôi không nghe thì bấm âm lượng tắt thôi chứ cái đài thì lúc nào nó cũng hát à nó không có ngưng lại được giống như đĩa đĩa yeah. thì em ngưng lại hoặc là USB này nọ thì em sẽ ngưng lại được Ồ em cũng nghe cái này hả anh cũng ngày nào cũng nghe cái này nè lên xe là mở cái này nghe nghe nghe, nghe cái bài em chọn luôn nghe cái này đỡ đỡ tốn 3 g mình thôi thôi dạ, đơn giản đi bây giờ mình vừa nghe nhạc mình nói chung cái này dễ dàng cái màn hình iphone luôn ấy, đúng không dạ. đó giờ dạ. dạ, anh vô đây này em đó cái này đậu xe tự động đậu tự động hả ờ, ờ, ừ. đậu xe tự động là em bấm vô nước này nè dạ. nhưng mà đậu tự động thì dạng đậu ở trong những tầng hầm chung cư nhà em á dạ. thì mấy cái ô vuông vuông mà mình đậu giữa hai chiếc xe á dạ. thì nó sẽ tự động nó đánh vô ở giữa hai chiếc xe đó đậu là tự động luôn mình chỉ cần bấm nhưng mà cái này em phải biết cái thao tác xài dạ. cái này thì uh, anh sẽ hướng dẫn cho em sao, phải có chỗ anh chỉ cho em em dễ okay. hoặc là anh có hướng dẫn trong cái clip á dạ để cái gì em lên đi em em bấm là hệ thống đậu xe tự động của Mercedes-Benz dạ. là em sẽ thấy cái clip anh đó đặng chú đó chú quay cho ừ, nó nhân xe mà cho chú ẩm đi đó chị em nhân ờ, ờ, xe mà nó thấy người ta cái đây mình đỡ chú nhìn đó thấy không em muốn nhận xe mà muốn đi về đây em muốn mua mua của công ty chú cười <laughs> chú đi không đi không cảm ơn chú đi hai chú đi bà cười kìa con bấm xe dịnh xe bấm, xe này nè con nhận xe mà rồi con dễ tay chấp con nè ờ. chấp xe đấy không nè ờ đúng rồi rồi ờ. con chấp cho chị nè chút tí nè ờ đúng ừ. rồi vô ừ. lên cười lên cười lên rồi rồi đi lành to thôi nó lành nhiều nhớ kia mất cỡ cái xe đó đó là chị em em gác được em chị nè chị là là lớn nhất chưa không anh chị đó là ba à, này anh chị ba này rồi à, cái chị, chị gái gì ốm ốm đó là cũng ở sài gòn với mấy đứa luôn rồi à. chị rồi tới à, nhỏ này rồi nhỏ kia bốn đứa gái nhà cha à. <laughs> ăn đi ăn, chị, ăn, đi, ăn đi ăn ăn đi à hôm nay muốn cháo gà là quá đặc à. biệt à, cháo gà gà này, gà mình đây nè ha chắc ngủ rồi à, buồn ngủ dương á tự nhiên nha con cháo hoài ba à, chú ba ngồi đây đi chú chú chú ngồi đây ăn chơi với con chú dạ hả có vợ bạn bánh cho mấy dạ ở quê mình là vậy với vui dạ. thì Di vừa mới bàn giao chiếc xe cho Nhân cũng như là à, chị Tươi xong đó thì à, bây giờ khoảng tầm 3 giờ 15 rồi mấy anh em bắt đầu quay về Sài Gòn nè thì à, khi mà giao chiếc xe cho Nhân cũng như chị Tươi ấy, thì à, à, rất là vui luôn các bạn là à, chị Tươi cũng như Nhân cả nhà coi như là rất là nhiệt tình luôn cực kỳ nhiệt tình luôn và làm một cái món như là cháo gà ha cháo gà miền Tây ăn với lại gỏi bắp chuối cực kỳ con luôn các bạn đó, thì nói chung là Di là một người miền Tây rồi cho nên là những cái món mà như vậy thì Di cực kỳ thích luôn và đặc biệt gà ở miền Tây nữa gà ta thả vườn rất là ngon ha à, thì à, <laughs> thật ra là cái buổi giao sẽ Di à, giao khoảng tầm hơn nửa tiếng một chút xíu thôi các bạn cũng như là hướng dẫn một vài cái tính năng cho Nhơn thôi là Nhơn coi như cũng nắm rõ hết rồi thì chủ yếu là ngồi chơi thôi tới bây giờ mới bắt đầu về ha thì mỗi cái chuyến mà đi giao xe như thế này các bạn rất là vui đó mỗi uh, uh, khách hàng mỗi cá tính mỗi công việc coi như là mỗi cái uh, khu vực khác nhau thì đặc biệt là những khách hàng mà chọn đến những chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn thấy rồi đó mặc dù là uh, uh, những anh chị khách hàng của Mercedes-Benz thì là những cái người có địa vị trong xã hội những người rất là thành công rồi nhưng mà các bạn thấy không cực kỳ nhiệt tình và cực kỳ thân thiện luôn đó đó thì à, mỗi cái chuyến đi giao xe như thế này à, thì à, Di đều muốn là tặng tay giao cái chìa khóa Mercedes-Benz cho những anh chị khách hàng của mình mặc dù là đi rất là xa cũng mất là nhiều thời gian bởi vì là à, khi mà đi như thế này thì những cái công việc ở công ty thì Di cũng phải là tạm gác lại đó nhưng mà rất là vui ha thì à, thôi bây giờ Di xin được phép mà